đó, cái sông hơi ngày xưa là làm sông hơi mà sauna sauna là sông hơi mà đốt mấy cái lò xo nóng nóng nóng lên đổ nước vô sói sói á có mấy anh cha nội đẹp đáy vô luôn thì con người hay con gì không hiểu nổi nữa không lẽ nói giờ bắt được nào thẻo cu chung lại cái camera nữa ta các bạn ơi trước khi xem video của sếp Duy Nguyễn các bạn nhớ like kênh của sếp Duy Nguyễn nha nhắc nhở nhẹ à, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn à, thành thật à, chia sẻ các bạn làm ăn không bao giờ dễ yes. sống trên đời này luôn khó cho dù chúng ta sống ở vị trí nào trên cương vị nào thì à, mà tâm sự với các bạn một chỗ số chuyện à, hoạt động của công ty à, BBT nó có những chuyện nó cười rất mắt có những chuyện mà nó thật sự với bạn nhiều khi muốn không không, không muốn gọi là à, gục đầu vô cái núi đôi nào để khóc luôn á bữa nay á, hôm qua hôm kia chứ không phải nay hôm qua hôm kia thằng cu em kia nhắn tin nó anh duy ơi ủa bbt của anh covid sắp phá sản rồi sao khách hàng còn len nhiều dữ anh cái đó còn len gì mày cái nói cái bà kia ba xuống lễ tân ba chửi quá trời luôn hồi chửi gì cái chửi sale sale nào sale ghim sale súp cái là chửi sale ghim anh cái vụ gì nữa à thôi khỏi nói biết rồi ba nói cái gì mà sửa sửa không chịu sửa à thôi thôi thôi kệ bà ba đi <laughs> nói tao biết rồi tao nói thiệt với mày á bây giờ làm ăn á tụi em có công nhận với anh khách hàng nó có nhiều loại khách hàng nó nó nhiều loại khách hàng cực kỳ luôn mà mình làm ăn á thì không phải là người ta cứ khiếu nại cái gì là mình cứ sồn sồn lên mấy em đồng ý với anh không mình phải coi người ta khiếu nại cái gì cái đó nó hợp tình hợp lý hay không hợp lý nó chứ có mấy thằng chủ bố láo cũng có khách hàng á khiếu nại á không biết đúng hay sai lo nhân viên ra chửi trước lo nhân viên ra chửi trước mà em nhưng mà như vậy nó không nên chút nào cả tại nhân viên là những người á là người ta đóng góp cho sự thành công công ty người ta gọi là người ta làm vì tiền thiệt đó nhưng mà người ta cũng bỏ công bỏ sức ra đó, vì cái mục tiêu chung người ta cũng phải ờ, áp lực này nọ kia chứ đâu phải lúc nào mà mình mình, mình, mình đi la nhân viên đó mà mấy em mấy em biết người ta khiếu nại của bbt dù gì không nó là cái máy lạnh cái máy lạnh ở trong toilet nữ nó bị hư không biết hư sao thì cũng rõ nhưng mà máy lạnh trong toilet nữ bị hư người ta khiếu nại đó nhưng mà cái cách khiếu nại của họ đó là họ muốn là ừ bữa nay tao khiếu nại là ngày mai phải xong không có được đúng không không có được đó cái đó là người ta quá khó người ta quá khó thì nói chung á tụi em đã từng tập ở thầy online rồi trong tất cả các chi nhánh của công ty tụi em đã từng mua súp công ty BT rồi thì BBT ship hàng thế nào đúng không BBT uh, ờ, sử dụng dịch vụ nó thế nào BBT chăm sóc khách hàng bằng cái lượng cơ sở vật chất như thế nào đúng không mà cái chuyện cái máy lạnh hư á đâu phải lỗi của BBT đâu đúng không BBT đâu muốn máy lạnh hư tất nhiên hư là phải sửa quan điểm anh là hư là phải sửa nhưng mà ngược lại khách hàng á cứ đòi hỏi à tao báo chiều hôm nay ngày mai phải sửa cho tao Trời, má hơi khó quá nó thật sự cái khó chút anh nói sao nhưng mà anh giờ nói thật với em làm ăn cái game này cay đắng lắm em những chuyện chả muốn nói thôi chứ nó thật sự nó thuộc thuộc sống của tụi nó sống ảo ở ngoài thôi ô nó vô toilet hả bây giờ mình nói toilet nữ hay toilet nam nó toilet nữ trước đi ha trời đất cơ mấy nó vô đó nó bày hay trong đó nghĩ sao giả mát phòng sông hơi đó tắm luôn What? đâu phải là mù chữ mà em người ta biết hết á người ta biết hết á nhưng mà cái phòng sông hơi á mình làm mà để sông hơi đâu trong đó tự nhiên ấy, xối nước tắm chơi vậy đó không hiểu tiệm cảm giác gì nữa nữa cảm giác tắm hơi nóng hả hay là cảm giác gì tắm ướt nhẹp vào xuân hơi má nước ra không kịp luôn ngày nào phải dọn thấy bà nội luôn má chưa kể trời ơi mở dụ dụ như à, bình bình quận 12 khai trương mở một game nữ vô tập cũng nhiều chín bà 15 ý luôn trời ơi sao em em bỏ dầu thơm mà ờ, ờ, được thơm cũng hợp lý bỏ thơm tho toilet cho thơm mà, má lạnh đâu này nọ nằm ngủ luôn cũng được toilet của anh yêu cháu nó nằm ngủ nhóc tôi thích nữ á nó thiệt có nhiều khi mấy nhỏ gái như nhân viên anh nó mở cái cửa ra anh nói mày làm gì đó à tưởng nó làm gì đang ngủ không <laughs> ngủ với nó buông dưa lê hai đứa ba đứa tám chuyện này nó nó mát quá nó yên tĩnh nữa mấy em cái nó, nó ở ngoài làm việc khi áp lực này nọ giờ nó cứ lợi dụng đi toilet ngày đi mười mấy phát ủa xin lỗi em em nay mùa dâu hay mùa đậu à em làm gì mà em rời khỏi chỗ chăm sóc khách hàng này nọ em rời chỗ lễ tân em đi dưới ra, không lẽ chuyện tế nhị của con gái mình hỏi nhưng mà bây giờ nó lợi dụng những cái điểm đó nó vô đó nó ngủ nó là nó ngủ rồi nó nó tám chuyện này nọ kia còn khách hàng thì nói chung cũng từ lưa học dưa hết cái đó anh không tiện nói tại vì đương nhiên là chủ đầu tư mình nói chuyện khách hàng không có nên hiểu không mấy em nhưng mà giờ đòi hỏi nè à, kem đánh răng hợp lý không ta nghe giống giống khách sạn rồi đó em em bỏ kem đánh răng đi rồi chị tập xong rồi chị đánh răng này nọ rồi chị đi ờ, công chuyện đồ thôi kệ nhịn luôn 400 ngàn tháng đó mấy em thôi kệ nhịn luôn à, gì gọi gì nữa nãy này mấy hàng gọi gì à, xà bông tắm thôi nhịn luôn đi xà bông tắm nhưng mà bây giờ nói chuyện về xà bông tắm nè bây giờ cái phòng game đúng không các bạn mua xà bông tắm các bạn ra mua gì trôi hay là cái gì ờ, xinh siêu bạn bỏ mẹ trong cái túi sách bạn đi một túi hai túi thôi bạn tắm chứ có gì đâu mà khó chứ vậy mà không chịu đâu phải chơi à, giống mấy hồ bơi đó hay là giống gì đó để cái ờ, xà bông để xịt xịt nói không phải không làm tôi làm rồi hết rồi mấy bà ơi tôi làm rồi hết rồi nhưng mà không có lâu như cái dân việt nam mình hết á mình để xà bông tắm nó đem về nhà nó, nó lấy nó trích vô cái hộp giống như hộp này nè à, đây, đây đưa tao hộp này đây nó trích vô cái hộp này nè đó nó có cái hộp mà giống vậy nhỏ là hơn nó trích vô cái hộp này nó nó để để cái hộp này đậy nắp lại bỏ vỏ mang về giặt đồ bây giờ mình nghĩ coi cái đó có quá đáng không bây giờ thí dụ như xà bông tắm thì các bạn bạn mua xà bông nhỏ bỏ vô tự tắm thích gì đó thích tắm tắm đi còn bây giờ nước hoa nước hoa giờ vẫn cũng trang bị nước hoa xịt phòng để các bạn xịt xịt xịt, xịt. đâu có cần đâu trời bây giờ chơi nước hoa bây giờ ai con gái đàn bạn gái ai chả có nước hoa bỏ vỏ đúng không lấy ra chơi đi cái này nó mới hài nè biết tới cái gì không tới cái máy ủi cái cái cái bàn ủi đồ ô oh, cái bàn ủi đồ em coi phòng riêng năm sao trang bị cho chị cái bàn ủi đồ chị tập xong chị ủi đồ cái toilet là gì là cái không gian riêng quậy banh nóc trong đó hết luôn không còn gì không biết cái kiểu cái cái bàn của anh làm á bàn đá ngang bàn đá đàng hoàng không biết làm gì muốn gãy cái bàn luôn trời không biết làm gì trên cái bàn á muốn gãy cái bàn luôn chứ chả hiểu nó thì ở đây anh nói á là các anh chị em á và quý khách hàng á cái gì cũng vậy thôi nó phải thông cảm đúng không cái này là cái môi trường công cộng nó khách nó nhiều lắm nó phải phục vụ người này phục vụ người kia nó là cả một cái tập thể nó là cả một cái tập thể điều hành nó khổ lắm mấy anh chị em ơi đúng không vô tập gym có 400 ngàn tháng mấy ông nội 400 bây giờ nó không có bự đâu nghe trời đất cơ vô phục vụ máy lạnh đá kinh này nọ rồi phòng tập sạch sẽ lau công nó lau thấy mẹ luôn đúng không tạ tiết bóng bảy máy mỹ đế đồ đàng hoàng nó có mấy ông bà vậy nó đòi hỏi chịu không nổi bây giờ quay lại cái máy lạnh nè bây giờ cái máy lạnh nó nằm ở trong cái tòa nhà bbt building đó là cái hệ thống máy nó phức tạp hư là biết cái đó đó đương nhiên các bạn báo là nhân viên nó phải báo lên lên cấp trên rồi cấp trên phải điều động alo tụi mày điện điện thoại cho thằng thầu mở lạnh coi điện thoại cho thằng thầu lạnh bữa nay nó đồng nai ngày mai nó bình dương đâu phải nó có liền chỗ này mấy em mấy em thông cảm được không nó thì ngày mốt ngày kia nó lại nó khảo sát nó khảo sát rồi nhiều khi nó nó về nó phải tính toán à nó báo phương án rồi phương án phải duyệt phương án duyệt phương án cuối cùng thay mẹ mới lạnh rồi đó bữa nay mới hôm qua hôm kia thay rồi yes. ý tôi nói ở đây á, là nó mất một khoảng thời gian đúng không chứ còn anh chị em mà khó quá ví dụ bây giờ anh chị em chỉ vì cái máy lạnh thôi mà anh chị em đi xài xẻ người này người kia cái chuyện đó anh chị em có đẹp không nope đúng không mà huống hồi cái máy lạnh trong nhà vệ sinh nó không phải là cái vấn đề nó quá lớn các bạn có ở trong nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ 5 tiếng hay 10 tiếng không đúng không mình vô trong đó mình xả một cái mình đi cái một cái rồi nó cũng đâu có đến nổi mà nó ấm ức mà nó bực tức tới cái mức mà đi mà đi nguyền rủa mà đi đi xả cho người ta như vậy đó nên cái chỗ này á, là thật sự là anh à, không phải anh bình nhân viên anh nhưng mà là làm công ăn lương nó chịu áp lực cực kỳ đúng không còn duy là chủ đầu tư đương nhiên hư ở đâu phải sửa đó khách làm khách hàng làm tôi hư tôi chịu tại vì tôi là tôi đầu tư thì khách tôi đầu tư khách hàng phá tôi chịu nhưng tôi gặp nhiều phá lắm rồi đó khách hàng khó những cái khó không chịu nổi luôn bởi làm ăn khổ quá thế mấy em đừng mở phòng gym để mình anh mở được rồi để mình anh khổ được rồi chứ tụi em mà mở ra thiệt tụi em nó tôi tôi nói thiệt vốn lớn như anh đó thì anh không suy nghĩ chứ mà gặp tụi em hư cái máy lạnh này tụi em quéo râu tụi em luôn chứ ai biết máy lạnh nó xài gì hư đúng không máy lạnh này nọ nó hư nó hư rồi sửa công thợ sửa xá rồi nọ kia mấy triệu chút ít gì đó là một cái máy lạnh cái thứ hai nữa là cái máy gập bụng cái máy gập bụng của anh nó máy mỹ đế 80 triệu đó rồi cha con ba vô cứ tập máy đó nhiều lắm biết anh anh chán anh nhường cho khách tập luôn anh không tập luôn đó wow. anh làng chủ phòng nhưng mà hầu như là những cái máy nào đắt của anh nhường hết anh không tập oh, really? nhưng mà tập á lâu lâu nó kêu két két két nó bị khô dầu khô nhất mà bị nó sửa không được mấy em nó kêu hoài vậy đó thôi kệ bà nó đi ông cứ tập đi ông ơi nó kêu khó chịu xíu thôi chứ tập cũng được mà hư tôi chịu cứ khiếu nại hoài trời sửa là đi rồi sửa rồi kia sửa đi sửa đi sửa dạ cũng biết sửa rồi nhưng mà sửa không được bây giờ nghĩ cái máy xuất xưởng đi dụng trăm cái nó hư mẹ nó 10 cái tôi phải chịu thôi chứ giờ sao tôi mua tôi mua máy bên mỹ đế mà mấy ông nội khổ lắm không để giờ kêu ê mỹ đế qua sửa máy này tao không này tao ship máy này bọn mày sửa khổ nói chung là thôi kệ đó giờ Di Nguyễn đứng ra gánh mũi chịu sầu rồi anh em tập hư mẹ nó tôi thay chứ giờ đừng có nó gặp Di Nguyễn nói ừ máy này hư này sửa hoài nó hư quá kêu két thôi tập như này gặp xuống này nè nó kêu két két xuống quay nghe luôn đi kêu bảo nam xuống quay đi nó những cái lỗi đó thôi cả tôi biết rồi biết rồi ông cứ tập đi tôi khó chịu thôi chịu khó đi ông ơi hư máy dục mẹ ông ơi khác giống như bình lắc nữa bây giờ đang khủng hoảng bình lắc trong bbt tôi trả bình uống uống bình nè ủ láo làm con bò luôn năm ngàn bình lắc bị lỗi cái nắp uh -oh tôi phải chịu thôi chứ giờ sao nắp nóc lần sau mẹ cha con nhà nó dập cái ron kiểu gì á nó nó lật ron một à đẩy cái nắp vô sát lắc ra nước không à lắc nó ra nước thì lắc về nó ra nước giờ khách hàng đại lý tất cả mọi thứ của mình lắc hết mình lắc mới tôi sản xuất mấy trăm ngàn cái rồi chưa về còn mình lắc cũ còn bảy bảy tám ngàn cái nó bị hư ron toilet nam hay toilet nữ gì nữa cũng có vấn đề của nó nó có những khách hàng là khó tính giả man mấy em khó tính mà đòi hỏi lắm luôn á bởi vì làm ăn dụ nhận tâm khách hàng chọt chọt chừng năm năm ông 13 vậy thôi à. là mệt cực kỳ trời đất ơi mấy ông ngỏ thông cảm đi bỏ 400 ngàn tháng tập gym mấy ông đi khách sạn năm sao mẹ bỏ ra mẹ ừ, mẹ ơi 5 triệu một đêm nó còn vấn đề này vấn đề kia thông cảm nhau để mà sống mấy bạn việt nam mình mà nhưng mà không phải tôi rên nó chả không khỉ gì lên đâu nhưng mà vấn đề là khách hàng có người này người kia nhiều khi các bạn làm vậy khách nó bực các bạn luôn ô mà khách nó nóng chứ hai khách hàng nhau hỏi nóng nha ê con quỷ kia mày sao mày đi mày sao? mày không xả nước tao vô cái toilet vàng hè vậy mày tao mới thấy mày ra nè nó những cái chuyện tế nhị vậy mà xung đột ầm ầm ở trong hậu cung đó mấy em cuộc sống này nếu mà con người ta biết thứ nhất á, là nhường nhịn một chút thứ hai là văn minh sạch sẽ nơi công cộng một chút á, là cái toilet chả gì để nói hết nhưng mà bây giờ các bạn mà làm dịch vụ không cần gym chỉ cần nhà hàng khách sạn hay là cái giống quỷ gì có toilet coi nó xung đột y chè đó đó ví dụ giờ đi mở quán nhậu đi khứa kia có cái bồn ói không ói ói vô bồn cầu cái ngạt bờ ngạt bồn cầu có có chuyện à nó nhiều cái nó nó vậy đó mấy em ơi không biết nói sao nữa thiệt luôn á còn giờ nè bên toilet nam có vấn đề khác nữa toilet nam á là lúc nào cũng chơi sông hương hết cho thơm vô toilet thơm lắm đó rồi à, cái gì bị gì nè à cái cái phòng sông hơi không biết ổng tắm cái kiểu gì đó nó banh mẹ cái phòng luôn rồi vàng gỗ á mấy em của thông nữa đó, cái sông hơi ngày xưa là làm sông hơi mà sauna sauna là sông hơi mà đốt mấy cái lò xo nóng nóng nóng lên đổ nước vô sói sói á có mấy thằng cha nội đẹp đái vô luôn có mấy thằng cha nội đẹp đái vô luôn Ủa, tôi sợ mấy ông luôn rồi đó Thí dụ mấy ông đái vô đó mà nó bốc hơi để mấy ông hửi gì cũng còn được Cái đó là gu mấy ông tôi chịu Má đằng này không có thôi bạn Đang xong hơi mắc tè quá Dập da xè Trời đất ơi tối nào đi dọn phòng nó cũng khai rinh trong đó tao nói thiệt con người hay con gì không hiểu nổi nữa không lẽ nói giờ bắt được nào thẻo cu chung lại cái camera nữa ta đúng không mấy em nó ức chế cực kỳ đó là phá hoại chứ không phải là tập yes. đúng không mình làm cái gì mình đâu phải nít đâu mình có nhu cầu mình mắc á, thì mình phải tìm chỗ đó mình mình mình mình mình mình mình, mình ra được cái bước cái mấy bước rồi tới mấy cái bồn tiểu rồi bồn tiểu tự động không cần xả xả vô đó luôn riết bây giờ nó banh chành luôn thôi, thôi, thôi, thôi. mà mà cái cái màn mà, mà xông hơi là phải số nước á múc một ca nhỏ không chịu đâu đâu ờ, cái kiểu gì có cái dòi nha dặn cái dòi để cái có cái dòi dặn cái dòi chuối cái dòi có cái có cái xô để cho đựng nước dặn xong gọi đi thổi cái mén mén nhí nào á nước nó chảy lên láng lên láng thời gian lâu mà từ vừa nước đáy vừa nước xả này nọ kia rồi xong rồi banh mẹ cái phòng xong hơi oh, no. bây giờ nói banh phải banh phòng hơi sao không sửa nữa mấy ông cứ vậy nữa Ủa sao ông sửa dạ con biết rồi để từ từ con sửa mấy ông làm như nhà mấy ông nội vậy đó nóng giả mang luôn á thí dụ như sửa bây giờ phải kêu tao lại tao khảo sát tao sửa được cái nào không được cái nào nó nó lên phương án cho tôi hết rồi ông nội giờ thay luôn thay hồng hơi luôn sửa gì nổi nữa sửa nó sửa vô mấy ông phá vậy kiểu đó cũng thôi thua luôn mà bởi vậy bực nhất mấy thằng khứa nó tập không có đóng tiền bt nó vô nó phá làm cho khách vip người ta vô ta ta ta, ta, ta, ta chơi mình mấy em khách vip là khách đâu phải là 400 ngàn đúng không khách vip là một giờ tập gần có triệu đó mà nói thật sự với em em nghe mấy khách vip nói chuyện em nghe em sướng lắm người ta giàu mà người ta nói chuyện người ta biết biết biết mình biết ta nói chuyện đàng hoàng nói chuyện dễ thương đúng không nói chuyện dễ thương ví dụ như trung ơi mở giùm anh đi nè trung mở tao mày không có cái chuyện đó xong rồi vô phòng trung hơi trời mày thằng hứa kia đái từ lưa trơn khách vip ngồi không lẽ mốt làm hai phòng trong hơi luôn chứ thiệt bởi vì làm cái dịch vụ của việt nam này em đang tính tới chuyện mà mở khu khách khách vip riêng nữa em để sồn sồn chứ mấy mấy mấy mấy mấy thằng khứa này không biết điều nó vô nó tập nó đóng tiền thì ít mà nó phá đồ thì nhiều nước non thì nó lấy từ lưa học dưa lấy thì không nói đi mà lấy mang về nhà nữa ông bố nhà mình thiếu nước hả vừa phải ơi nó đi tập với em nó mang cái bình nó bình hai lít bình trà bá luôn bình như như can xăng rồi đó nó vô nó lấy nước thì chúng nó bị say bị lần rồi nhớ không nhớ không nhớ vụ lấy bi say không giờ bi say tao dẹp luôn rồi tại mình đó đó à, giờ à. mình mình mong muốn cái ý thức á mà nó nằm ở trong cái phòng gym việt nam á là cái thứ xa xỉ là cái thứ xa xỉ giờ lấy nước nó thâu nhạm lại thiếu nước thì làm gì mới thôi làm mấy cái chuyện ngày xưa phát khăn ngày xưa biết phát khăn biết khăn làm gì không lấy về nhà luôn ờ khổ lắm em ơi khăn lấy về nhà luôn rồi trong trong toilet giặt đồ luôn trong toilet phòng game á toilet để tắm đó đó giặt đồ ở trong đó ngày trước á nhớ mà xà bông xong coi đầu á ông lấy xà bông coi đầu ông giặt đồ luôn ông giặt đồ rồi ông xả ông thả thải tùm lum tùm la nghẹt mẹ cái cống ở dưới luôn trời đất khổ giả man lắm em nói không phải than chứ nhiều khi á khách hàng nó phàn nàn nó phản ánh thì những thằng mà nó phản ánh á thì nghe cũng có lý nhưng mà nó đâu hiểu rằng á đủ mình ở giữa đó mình chịu áp lực đó những cái thằng nó phá đồ nó phá hư dẫn tới cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng này nọ kia thì chỉ có hai vấn đề đó thôi nó giờ cái cái cái cái cái cái cái, cái phòng sông hơi bên quận bình tân á là nói rồi thôi giờ đập bỏ luôn không làm sauna nữa mệt quá làm sauna hao điện thế mẹ luôn rồi à. mà mỗi lần đi sông hơi á là phải kêu mở trước 15 phút rồi nữa hơi mệt quá giờ làm làm làm làm steam bed luôn làm steam bed cho nó mù xương vậy đúng không vậy đó nó có những cái vấn đề trong kinh doanh nó hơi bị ức chế một chút nhưng mà nói đi nói lại không phải bbt lúc nào cũng oan đâu bbt cũng có lỗi bbt mới ra cái áo áo mới đẹp lắm áo là gì tặng yes. chắc chắn là qua video trước các bạn hỏi áo này sao có bán lẻ 500 ngàn cái nha bán lẻ 500 ngàn cái còn mua sub tặng hay là gì đó event khuyến mãi hay là ờ, lên ờ, livestream của Duy Nguyễn mà đưa pháo hay á là cũng có áo nữa có nhiều lý do để có áo á nhưng mà mấy ờ, con sale ở trên á thì nó, nó tặng đại lý không à mà thêm khách trong phòng game á người ta hỏi hoài gặp anh cái hỏi ửa ừ, áo này tặng sao tặng sao cứ nói mua súp tặng thôi nhưng mà chương trình mua gì tặng không nói <laughs> nó chưa cụ thể nó nên mấy em sale đó mấy em phải triển khai cho đồng bộ cho nó nhịp nhàng cho nó hợp lý để cho anh đó anh là giám đốc anh đi ra ngoài đường anh anh đỡ bị ăn đạn em hiểu không người ta đâu biết gì đâu ta biết như nguyễn à ờ ấy phòng cái ông ơi có như nguyễn mới lạnh abc các kiểu là điểu thôi thôi thôi, thôi mệt quá mới lạnh chín người trăm ý nữa má ông vừa phải thôi ông nội ơi trời đất cái ông này thích hôi tập gì cho ra mồ hôi đồ ông kia rồi thôi giờ mở nóng quá mở lên đi ông thích 18 độ ông thích 28 ông thích 24 ông thích tắt luôn <laughs> chung tôi nói cho bạn đó, làm ăn nó nó rất là khổ kinh doanh trong mùa covid này nó khổ mà kinh doanh phòng gym là dịch vụ bạn nghe bạn nghe bạn nghe bạn nghe bạn khổ nhiều hơn nữa nên nó tóm lại bây giờ tôi đang rất là stress đó các bạn tới phòng phòng gym đăng ký tập với mua súp đi chịu hết nổi rồi cảm ơn các bạn theo dõi video nha hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài